Ok, uh, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Trịnh Tướng bóng đá cũng như ờ, Trịnh Tướng soi kèo và ban bay soi kèo Trịnh Tướng thì uh, mình xin nhắc lại cho tất cả những anh em uh, một lần nữa đó là khi anh em nào mà đang uh, chơi ở cái hội nhóm mà cũ ở thời điểm hiện tại là đã bị hack rồi và uh, tài khoản admin của mình là cũng đã bị hack luôn nhóm này là nhóm của hack cho nên anh em đăng sức và thoát hết và ở thời điểm hiện tại mình nói lại với anh em nhóm kèo bóng Trịnh Tướng trên Telegram là giả mạo uh, và không còn cái nhóm kèo bóng Trịnh Tướng nào trên Telegram cả tất cả những nickname kèo bóng Trịnh Tướng và đang à, nhắn tin cho anh em ở trong cái nhóm này nó đưa anh em vào những cái nhóm khác đó là đều là giả mạo hết cho nên anh em hãy tỉnh táo và anh em thoát hết xóa chặn hết và anh em tìm kiếm lại mình qua cái Facebook à, anh em kéo xuống mỗi cái video nó có cái link Facebook mới nhất video mới nhất nha anh em đã anh em nhắn tin và liên hệ mình mình sẽ hướng dẫn cho anh em vào lại nhóm mới của mình thông qua à, Facebook đó đó là cái nhanh nhất hoặc là anh em nhắn tin vào ở à, số à, Zalo à, của mình à, và cái số điện thoại này của mình đó thì à, chỉ có cái chính chủ mới có cái kênh này để thông báo cho anh em thôi còn tất cả à, anh em nhắn cho à, những cái thằng đó ở trong nhóm đó thì cũng chỉ là giả mạo mà thôi và kèo bóng à, chỉnh tướng ở thời điểm hiện tại đều là giả mạo hết mình không còn sử dụng nữa đó và à, chỉnh tướng bóng đá cũng là giả mạo à, chỉnh tướng soi kèo cũng là giả mạo đó. À, cho nên anh em phải tỉnh táo để anh em không bị lừa à, ok thì à, quay trở lại mình đã phân tích và nhận định cho anh em rất là nhiều cái trận đấu trong khuôn khổ à, à, ngoại hạng Anh cuối tuần. Ngoài ra thì à, những cái trận đấu Liverpool, Manchester City hoặc là Arsenal đấy vân vân thì à, anh em có thể lên kênh mình xem lại. À, trong khi đó à, còn rất nhiều những trận đấu La Liga, Bundesliga và Serie A, đó, ví dụ Inter, Napoli vân vân thì anh em muốn lấy hết tất cả mã kèo thì cứ inbox mình mình sẽ hướng dẫn cho anh em tham gia và chúng ta chơi uh, chung với nhau sẽ có những cái mã kèo chuẩn mình và đội ngũ ekip ở soi kèo mỗi ngày à, để cho anh em có những cái khoản đầu tư à, có lãi nhất à, tiếp theo một cái trận đấu mà được rất nhiều anh em quan tâm à, đó là trận đấu khá là cân tài cân sức ở thời điểm hiện tại à, Tottenham Hotspur sẽ gặp Chelsea à, trong khi Tottenham đang có phong độ à, ổn định à, dần dần à, có những trận thắng và trận đấu rất là hay à, gần đây thì Chelsea đang à, trong cái cuộc khủng hoảng à, về à, phòng thay đồ về cái nhân sự và về cái băng ghế chỉ đạo nó à, rõ ràng à, rõ ràng đây là thời cơ cho Chelsea và kể cả Tottenham à, có một cái chiến thắng À, đang khác điểm để vượt lại cái niềm tin ngựa mộ thì à, đâu là cái tỷ lệ kèo mà anh em thấy khá là ok và an toàn thì anh em xem video mình sẽ phân tích ngay và luôn cho anh em ở thời điểm hiện tại thì anh thấy à, về Tottenham thì họ đã đang đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng rồi ở tuy là chật vật nhưng với à, sự lèo lái của huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm Conte thì ông ta cũng à, kéo Tottenham đứng cái vị trí thứ tư một thành tích rất là tốt ở thời điểm hiện tại đó đường dài mới biết ngựa hay anh em và huấn luyện viên cũng vậy đó trong khi đó Chelsea với một huấn luyện viên Harry Potter mới nổi ở trong à, một hai mùa gần đây à, trước với Brighton và à, chưa gọi là có kinh nghiệm trong cái cuộc đua đường dài cũng như à, quản lý cái phòng thay đồ à, cũng như cái chính sách chuyển nhượng á, thì rõ ràng à, sẽ thấy được cái cái cái cái cái trình độ của họ cùng với những cái đội nhóm bóng ở thời điểm hiện tại anh em thấy không đó chiêu mộ cầu thủ về thế trận về cái lối chơi đó về cái cái cái cái à, sơ đồ chiến thuật và cũng lắp ghép những cái ngôi sao à, lại với nhau à, không phải là Brighton mà là đây mới gọi là Chelsea thì rõ ràng trước cái áp lực lớn từ ban lãnh đạo đội bóng với thành tích kém cỏi vừa qua thì chắc chắn nếu không cải thiện nữa thì huấn luyện viên Harry Potter sẽ ra đường ngay luôn bởi vì Chelsea thuộc trong những top đội bóng là xây huấn luyện viên đó xây thay thế huấn luyện viên à, rất là nhiều đó Ờ, và ở thời điểm hiện tại thì Chelsea đang đứng thứ 10 sau hai vòng đấu được 31 điểm thôi ít hơn ờ, à, Tottenham một trận nhưng khó có thể nói Chelsea có thể bước vào cái vị trí cạnh tranh cái vị trí trong top 4 bởi vì khoảng cách bỏ rất là xa rồi rất là xa rồi à, chủ yếu dành cái vé trụ và trụ hạng hoặc là dành cái vé lấy cái vị trí dự cúp châu Âu mà thôi đó còn điểm qua cái phong độ gần đây của Chelsea thì thật sự khá là tệ cái niềm tin người hâm mộ đã à, đạt đến cái mức giới hạn bằng cái trận thua trước Southampton rồi được đá trên sân nhà luôn đó còn lại là toàn hòa và thua mới chỉ thắng được trận 1-0 trước Crystal Palace thôi đó cho dù ở mùa đông năm nay họ chuyển nhượng à, cũng khá là những cái cầu thủ chất lượng nhưng à, nhưng cái này là thuộc về huấn luyện viên rồi đó, anh em thấy anh em thấy cái huấn luyện viên nó quan trọng lắm chuyển nhượng tốt lắp ghép liệu cơm gấp móng tốt thì nó sẽ các ra cái thành tích khác anh em thấy là huấn luyện viên Ten Hag anh em thấy không chuyển nhượng khá là ok à, liệu cơm gấp móng những cầu thủ có sẵn à, đôn những cái tài năng trẻ lên đó à, chỉ cần vài cái à, cái cái lắp ghép trong cái đội hình thôi biết ra cái điểm yếu ở đâu ở đâu là à, ờ, MU lên vị trí thứ ba ngay đó cái điểm yếu nơi à, nơi thứ nhất là là là là cái vị trí tiền vệ trung tâm là cái hàng thủ thì tuyển về ông ờ, ông ông ông Martinez đấy tuyển về ông Martinez kết hợp với Varane thủ chắc lại ngay luôn đó rồi, rồi ờ, tiền vệ thì đem Casemiro về anh em thấy chưa là Scott McTominay dự bị dài dài luôn đó thì cải thiện ngay luôn đó, cải thiện ngay luôn và Chelsea uh, huấn luyện viên Harry Potter chưa chưa có nắm được cái điểm yếu điểm mạnh đó cho nên là lay hoay đang vẫn còn lay hoay uh, uh, kéo theo cái thành tích của Chelsea uh, thê thảm uh, và ở thời điểm hiện tại thì phong độ của Tottenham là, là tương đối tốt thôi uh, được thôi chứ nói là để mà ổn định mà tốt thì thì thì không bằng những cái đội bóng xếp trên nhưng đối với Chelsea thì Tottenham tốt hơn ở thời điểm hiện tại bằng chứng là họ cũng có vượt một chiến thắng 2-0 trước West Ham ở một trận đấu cũng khá là ok và trận đấu này thì anh em trong nhóm mình hút full kèo nè đấy anh em xem lại cái video trước nằm Tottenham và chúng ta đánh xỉu nó hút full đấy thì tiếp tục cái trận đấu này cũng vậy về cái thành tích sân khách thì Chelsea ở trong 4 trận gần nhất chưa có cái trận thắng nào đó trong khi đó sân nhà của Tottenham đang có chuỗi trận 4 bốn trận chỉ có một trận thất bại trước uh, đội bóng mạnh đứng đầu bảng đó là Tottenham Arsenal mà thôi còn lại thì uh, tuy là bị thẻ đỏ thì vẫn thắng được Man City và thắng được West Ham đó cho nên ở với cái cặp đấu này thì anh em biết trước là cái tỷ lệ là mình vẫn ưu tiên nằm cái kèo Tottenham trong trận đấu này và đặc biệt ấy, hai đội bóng này đá thì khá là rắn và cực kỳ nhiều góc và nhiều thẻ luôn cho nên ở ờ, cho nên ờ, với những nhận định này thì mình chúng ta có thể đi về cái tham khảo cái kèo tài thẻ và à, cái kèo tài gốc mình thấy khá là ok ở khá là ok trong trận đấu này còn kèo thẻ và gốc hiệp 1 hay là cả trận như thế nào thì mình sẽ cập nhật vào nhóm anh em liên hệ qua facebook của mình mình sẽ hướng dẫn cho anh em đó còn lại thì đội hình là không có gì thay đổi nha anh em không có gì thay đổi đó giống như những trận đấu trước đó tuy nhiên thì cái tỷ lệ kèo thì nó nó khác tỷ lệ kèo thì ở thời điểm hiện tại thì à, à nhà cái để cho Tottenham đá đồng banh à, đá đồng banh và tài xỉu có hai trái hai à, hai trái 25 thôi ở cho nên à, đồng banh thì chúng ta nằm Tottenham khá là ok ấy còn kèo tài xỉu ấy thì thì rất là khó nói rất là khó nói bởi vì hai đội bóng này đang khác điểm mà chưa nhưng nhưng nhưng cái lối đá của hai đội à, lối đá Ờ, chắc chắn ờ, khó có nhiều bàn thắng ở ờ, trong khi ở trong khi hàng công thì thi đấu à, ờ, trận được trận dở cho nên khó nói tỷ lệ kèo tài xỉu trận đấu này có thể đi về tài hay đi về xỉu nhưng đa phần thì anh em sẽ nghĩ ngay kết quả là đi về xỉu rồi mình mình cũng vậy nhưng nhưng đợi tới dẫn lăn vào trận xem nó đá thì chúng ta hãy chơi cho nó an toàn đúng không anh em đó, cho nó ok đó còn lại thì cái kèo chính thì mình vẫn kết Tottenham hơn đó và cái kèo này mình sẽ cập nhật lại vào uh, gần tới dẫn lăn có đội hình luôn đó hoặc là chúng ta chơi thêm những cái mã gốc đó, mã thẻ thì sẽ tối ưu hóa được cái lợi nhuận so với anh em báo ở ngoài qua thầu qua cò ba bốn tiếng báo trước à, trận 50 củ 20 củ qua thầu qua cò thì chắc chắc chắn anh em sẽ không có lãi đó ok thì đây là cũng thì ờ, cái nhận định ờ, cá nhân của mình thôi ở còn lại thì anh em muốn chơi chung thì chỉ liên hệ qua facebook của mình mình sẽ hướng dẫn cho anh em đăng ký và tham gia chơi cùng đó thì sẽ còn những cái mã kèo chất lượng khác để cho anh em có thể đầu tư và chúng ta đầu tư cả ngày luôn đấy ok thì video của mình cũng xin được kết thúc tại đây hẹn lại anh em vào những video sau xin chào anh em